qua lời của Chúa chúng ta sẽ tìm thấy được hướng đi, thấy được ý nghĩa và thấy được mục đích mà Đức Chúa Trời ngày sắp đặt ở trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa tôi tin rằng buổi sáng nay là buổi sáng phước hạnh dành cho tôi và cũng như cho tất cả chúng ta khi chúng ta đứng trước lời của Chúa và nghiêng mình để chúng ta tiếp nhận lời của Ngài. Bởi vì chỉ cần một lời phán của thiên đàng thì cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi thưa quý mài chèm. Chỉ cần lời của Chúa Ngài đến với tâm hồn của chúng ta, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan để chúng ta có thể biết được mình phải sống và làm như thế nào để có thể làm đẹp lòng Chúa và được phước ở trong ơn của Chúa. À, buổi sáng nay chúng ta có thể thờ phượng Chúa một bài hát à, à, nói về sự mở đường của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Chính Chúa là đấng mở đường chúng ta. Rồi có một cái câu kinh thánh ở trong Matthew đoạn 28 câu 11 à, xin lỗi uh, Matthew đoạn 11 câu 28 đó là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng với ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ bởi vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường nên hãy gánh lách của ta và học theo ta Thưa quý mài chị buổi sáng nay tôi tin rằng buổi sáng phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta được giải quyết khỏi tất cả những gánh nặng, những cái gì đó nó nặng nề trong tấm lòng của chúng ta mà nhất là vấn đề tài chính. Bởi vì muốn của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài Đó là chúng ta được phước, được giàu có và được dư dật Có bao nhiêu người trong số quý vị đồng ý với tôi rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được no đủ và được dư dật ạ à? Amen, cảm ơn Chúa Rồi có bao nhiêu người quý vị tin rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải sống lây lất nghèo thiếu ở trên đất này Cho đến ngày cuối cùng của Chúa Giêsu Christ Xin giơ lên cho tôi biết ạ à và dạ, nếu có thì tôi sẽ sẵn sàng cầu nguyện cho quý vị Để quý vị có đủ ân điển của Chúa Để mà cắn răng chịu đựng cho đến ngày đó như vậy thì đa phần chúng ta 100% chúng ta đã đồng ý với tôi rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được no đủ và được thịnh vượng. Amen. Vậy thì bây giờ thì tôi sẽ tự tin để chia sẻ lời của Chúa cho quý vị bởi vì tôi biết rằng tôi đã đến đúng chỗ. Buổi sáng nay thì tôi sẽ được phép chia sẻ về à, một chủ đề đó là làm thế nào để thoát khỏi nợ nần tài chánh Thưa quý mài cho em, một trong những phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho dân sự của Ngài khi họ sẵn sàng để vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài. Đó là họ sẽ không vay mượn ai hết và trái lại họ sẽ còn cho nhiều nước khác vay mượn. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 12 chép rằng là Đức giê va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài ra cho anh em Ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em Và ban phước cho mọi công việc của tay anh em Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay Nhưng anh em không vay mượn ai cả Quý mài chị em thấy không à Lời của Chúa hứa rằng là khi chúng ta được phước đó Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở trời của Ngài ra Ngài ban mưa, ban nắng, ban phước hạnh Ở trong mọi công việc của tay chúng ta làm Chúng ta để ý nha cái cụm từ rất là hay đó là mọi công việc của tay anh em Tức là chúng ta làm cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều được phước của Chúa Không phải là chúng ta làm giám đốc thì chúng ta mới được phước đâu Nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta chỉ làm một cái anh cu ly quèn thôi chúng ta cũng được phước Quý vị có tin rằng là từ một cái người nô lệ mà Chúa có thể khiến cho người đó trở thành một người cai quản khắp cả thế giới không? Ở trong Kinh Thánh có nói về một chàng trai tên là Joseph. Dù là làm nô lệ trong nhà của phu Thi Pha thôi, nhưng mà làm đâu cũng thằng đó, Làm đâu cũng đều được phước hết quý mà chị em. Tôi có thể hình dung rằng là Joseph là một người rất là được phước Khi đi ra cũng như khi đi vào Ông là một người số một Thậm chí tôi có thể hình dung rằng là khi mà Joseph bước ra khỏi nhà của Photiphar Có nhiều người không biết được anh này thân phận là gì Có thể người ta sẽ hỏi rằng là Wow, chào giám đốc Giám đốc làm việc ở công ty nào vậy? Giám đốc uh, có, có vợ chưa? Sao đẹp trai nhìn thấy thấy giỏi quá Nhưng mà người ta đâu có biết rằng là cái anh này chỉ là một cái tên nô lệ trong nhà của Photiphar nếu người ta không biết được thân phận của Joseph Người ta sẽ nhìn thấy rằng đây là một người xuất chúng Và cái thánh nói rằng là mặt mày của Joseph thì tốt tươi Và hình dung rất là đẹp đẽ Và Chúa nói với tôi rằng là khi một người được Chúa Ngài lựa chọn để ban phước Thì cái khuôn mặt của người đó Cái diện mạo của người đó Ở trong thuộc linh đó quý vị nó sẽ có một sự sáng bày tỏ ra khiến cho nhiều người nhìn thấy ân điển của Chúa thấy được cái sự xuất chúng ở trong đời sống người đó cho dù rằng người đó chỉ là một người nô lệ một cái tên cu ly quen ở trong thời điểm hiện tại mà thôi chúng ta để ý rằng kinh thánh nói những người được phước đó cái khuôn mặt của họ nó khác so với người ta như là David trước khi ông làm vua thì kinh thánh nói rằng là mắt của ông xinh lịch và mặt mũi hồng hào Quý vị để ý không à Kinh Thánh không có nói về cái nhan sắc bên ngoài đâu Nhưng mà Chúa nói rằng là Cái người đó Chúa đã có một cái chương trình để ban phước cho họ Thì ngay từ đầu cho dẫu rằng họ chỉ là nhỏ bé Họ nghèo hèn Họ nợ nần Nhưng mà sau này họ sẽ trở thành một người vĩ đại trong ơn của Chúa cho nên ma quỷ cũng biết điều này quý bà chị em Nó dùng nhân tướng học để mà nó đoán tướng và tính cách vận mệnh của người ta Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài không có cộng tác cùng với ma quỷ quyên mài cha. Chúa Ngài chỉ ban phước cho những ai có tấm lòng vâng lời Ngài và trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên về cái nhân tướng học thì nó có đúng và có sai. Đúng không ạ? Có những người tướng tá rất là sang trọng, lịch sự nhưng mà lại nghèo hèn. Bên ngoài thì chúng ta không có nói gì được cả. Nhưng quý mài cha em ơi, 100% những người mà Chúa chọn và Chúa ban phước cho họ trong đức tin nơi Chúa Jesus, Christ thì những người đó đều có một dáng vẻ rất là khác biệt so với lại những người không có Chúa bên cạnh họ. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy sự sáng của Chúa ở trên khuôn mặt của quý bà chàng buổi sáng này. Cho dù quý vị đang đối diện với năng đề gì tôi không cần biết, nhưng mà tôi biết rằng là sự sáng của Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của quý vị sau này. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 2 của 7 chép rằng là Đức Giê-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đóng phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Wow, tuyệt vời quá, Đức Giê-va có quyền làm cho nghèo và có quyền làm cho giàu có. Chúa có quyền để rút họ ra khỏi đóng phân tức là cái đóng nợ đó quý vị, cái đóng xấu hổ, cái đóng sỉ nhục đó. Chúa có quyền quý mà chị em sự ký thứ nhất đoạn số 29 câu 12 chép rằng là Hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến Và Chúa quản trị trên muôn vật Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người Trong ngôn đoạn 10 câu 22 chép rằng là Phước lành của Đức Giê-va làm cho giàu có Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào Tại Chúa lời của Chúa khắp nơi đều hứa với chúng ta rằng là sự vinh hiển, sự giàu có, sự thịnh vượng, ờ, sự sang trọng đều đến từ nơi Chúa. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học những nguyên tắc của Kinh Thánh để chúng ta có thể thay đổi số phận của chúng ta. Để chúng ta không còn sống ở trong sự nghèo hèn và thiếu thốn nữa quyên mài cho Bởi vì tôi quan sát và tôi để ý rằng là tất cả những cái sự giàu có và thịnh vượng của thế gian này đều nằm ở trong tay ma quỷ và của những kẻ theo ma quỷ. Tôi nói điều này có đúng không quý mày chị em? Hiếm có con cái chúa nào mà có tài sản trên 1.000 tỷ Đây là một sự thật Ngay cả ở nước ngoài đúng quý vị Chỉ dưới 1.000 tỷ thôi Không có một người nào trên 1.000 tỷ Và nếu có thì họ cũng không có dám để mà minh bạch cái tài chính của họ nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là có rất là nhiều người họ không có Chúa Họ minh bạch tài sản của họ Họ nói rằng tôi có cả mấy ngàn tỷ Thậm chí cả chục ngàn tỷ Họ chẳng sợ ai hết Bởi vì có thực thực tế là như vậy Như vậy thì lời của Chúa Sẽ giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cái điều này Và tôi nhìn thấy ở trong những ngày cuối cùng này Chúa Ngài có thể sẽ thay đổi Nhiều con cái Chúa ra khỏi những sự nghèo thiếu à, Chúng ta được lời của Chúa khích lệ rằng là chúng ta cần phải có một đời sống thỏa lòng ở trong sự tin kính Chúa dù là vài triệu đồng chúng ta vẫn thỏa lòng đúng không ạ vài chục triệu hay là vài trăm triệu một tháng chúng ta vẫn thỏa lòng chúng ta không có đeo đuổi sự giàu có nhưng tôi tin rằng là trong vương quốc của đức chúa trời ngài vẫn luôn luôn có chương trình để dấy lên những triệu phú những tỷ phú những người giàu có của đức chúa trời amen Chúa Giêsu ngài nói rằng là trong xứ sẽ luôn luôn có kẻ nghèo nhưng mà còn ta thì các ngươi không có ở luôn đâu Chúa Giêsu vẫn nói rằng là trong xứ của Chúa vẫn có những người nghèo. Nhưng mà vẫn có những người sang trọng giống như Chúa. Trong xứ không bao giờ chỉ có những người nghèo mà thôi, nhưng mà vẫn có những người giàu có. Như vậy thì sứ điệp này dành cho những ai chúng ta được sự kêu gọi của Chúa để chúng ta có thể chinh phục được đỉnh núi của kinh tế. Để qua đời sống của chúng ta mà nhiều người khác sẽ được phước. Và điều tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta cần phải để cho lời của Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta. À, chúng ta phải hiểu rằng là trong ơn của Chúa chúng ta được thay đổi số phận của chúng ta rồi. Không phải là ngay bây giờ nhưng mà là cách đây hơn 2.000 năm về trước. Ở tại thập giá Chúa Giêsu Christ thì Ngài đã trở nên nghèo để hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Cô Đinh Tô Thứ Nhì đoạn 8 câu 9 À, chép rằng là vì anh em biết ơn đức của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Cảm ơn Chúa đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Chúa. Tự do khỏi nợ nần, vay mượn là một trong các phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho chúng ta khi chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa. À, Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước chúng ta để chúng ta có thể cho người khác mượn và chúng ta không vay mượn ai. Và Chúa Ngài muốn cho con cái của Chúa tự do khỏi tất cả những món nợ, dù là nợ tội, lỗi hay là nợ tiền bạc hoặc là bất cứ mọi thức nợ nần nào. Chúa có thể biến đổi bạn từ một con nợ trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh mình. Từ một người nợ đời trở thành một người nợ lời. Tức là khi chúng ta có một tấm lòng, chúng ta yêu mến lời của Chúa, chúng ta nợ lời của Chúa, Cứu mang lời của Chúa Thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta Chứ chúng ta không phải là gánh nặng cho xã hội Chúng ta không phải là gánh nặng cho gia đình của chúng ta Nhưng mà chúng ta sẽ trở thành nguồn phước Roma đoạn 13 câu 8 chép rằng là đừng mắc nợ ai chi hết Chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi Vì ai yêu kẻ lân cận mình Ấy là đã làm trọn luật pháp Ở trong Kinh Thánh có nói về việc của David Đã có thể biến đổi 400 người xung quanh mình Hầu hết đều là những người nợ nần và khốn khổ Nhưng mà sau một thời gian mười mấy năm đi theo ờ, David và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Thì 400 con người đó đều trở thành những dũng tướng Và họ trở thành những bộ trưởng Trở thành những người quan chức cao cấp ở trong triều đình của David sau này Samuel nhất đoạn 22 câu 1 cho đến câu 2 chép rằng là David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là lúc ban đầu David có nhiều người vây chung quanh ông lắm là khoảng 400 người. Nhưng 400 con người đó không phải là những đại gia, không phải là những triệu phú, nhưng họ đều là những con người có tâm lòng sầu khổ và nợ nần. Wow, David đã ờ, đã có một cái xuất thân rất là đặc biệt đúng không ạ? Ông không phải là một người khởi nghiệp với một cái số tiền tỷ to lớn nhưng mà ông khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng và thậm chí là mang nợ nữa quý vị. 400 con người mà chỉ cần mà mỗi người mà nợ khoảng chừng 1 tỷ thôi là mình thấy rằng là 400 tỷ rồi đấy. Khá lớn đúng không ạ? Vậy đó mà qua sự sức giàu của Chúa mà Chúa khiến cho David trở thành một người uh, ờ, đầy phước hạnh cho 400 con người xung quanh ông và quốc gia Israel sau đó được phước rất là nhiều. Chúa Giêsu ngài đã đến và ngài đem năm thi ân cho những kẻ tin ngài, đó là năm tự do, năm giải phóng khỏi tất cả những, những món nợ và sự chết của Chúa Giêsu không chỉ giải phóng chúng ta ra khỏi những món nợ tội lỗi mà thôi, nhưng mà ngài còn giải phóng chúng ta khỏi nhiều món nợ khác ở trong đời. Cảm ơn Chúa khi Chúa Giêsu ngài nói ở trong Matthew đoạn 6 câu 24 rằng không ai có thể làm tôi hay chủ vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia hoặc sẽ trồng chủ này mà khinh chủ kia. Và ở trong trong câu đoạn 22 câu 7 chép rằng là kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Quý vị hiểu được hàm ý của Thánh ở đây không? Tức là khi một người bị mắc nợ thì người đó sẽ không thể nào có thể phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả được quý vị. Bởi vì người đó sẽ phải cứ chạy theo cái nhu cầu của nợ nần đòi hỏi và người đó không thể toàn tâm toàn ý để có thể thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa một cách xuất sắc nhất và Chúa ngài muốn chúng ta được giải phóng ra khỏi cái cái cái cái, cái nợ nần này để chúng ta có thể trở thành một người tôi tớ của Chúa thật sự quý bà cha Amen con quý vị Amen. Xin Chúa ngài cất đi ra khỏi tâm trí của chúng ta ngay bây giờ những cái khoản thanh toán những cái khoản chi phí mà chúng ta đang phải đối diện ở trong cuộc sống của chúng ta ở trong cơ quan của chúng ta ở trong nhà xưởng của chúng ta amen không quý vị dạ cảm ơn chúa chúa ngài biết được sự lo lắng ở trong lòng của chúng ta và chúa ngài có cách ở trong ơn của chúa để giải quyết những điều đó chúng ta được chúa khích lệ rằng là chúng ta đừng mắc nợ ai chi hết nhưng được quyền mắc một thứ nợ đó là nợ yêu thương Nợ yêu thương đó là loại nợ mà sứ đồ Phaolô ông đã nói ở trong Roma đoạn 1 14 như thế này. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Như vậy thì sứ đồ Phaolô ông có một loại nợ mà loại nợ đó khiến cho ông cứ phải uh, mỗi ngày mở mắt ra là phải uh, phải phải phải đeo đuổi gì đó. Mở mắt ra là ông phải tìm cách để ông chinh phục những người đó trở lại với Chúa. Đó là nợ yêu thương. Xin Chúa Ngài cho tất cả chúng ta chỉ mắc loại nợ này mà thôi. Amen. Không ai muốn mang nợ chồng chất cả. Có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay đang bị giam cầm bởi ách nợ nần và họ không thể trỗi dậy vì họ đã trở thành nô lệ cho những người cho vay. À, bên cạnh sự giải cứu cầu nguyện, à, bên cạnh cái sự cầu nguyện giải cứu ra khỏi những nợ nần thì chúng ta cũng cần lưu ý có những cái sự lựa chọn và những thói quen xấu như là cờ bạc, đỏ đen, số đề, đá gà, tứ đổ tường, hội hè, cho vay cắt cổ lãi suất cao, casino khiến cho chúng ta rơi vào trong những nợ xấu. Đó chính là những cái quyết định sai lầm và những cái công việc tồi tệ khiến cho người ta rơi vào trong nợ xấu. Và có nhiều nguyên nhân gây ra nợ lắm quý mài cha. À, có thể là bởi vì à, gia đình có một công việc nào đó khẩn cấp và chúng ta phải vay tiền hoặc là công ty của chúng ta bị phá sản do dịch lệ à, có rất là nhiều lý do quý mà chẹp nhưng mà tôi trong ơn của Chúa tôi xin chia sẻ lời của Chúa để chúng ta có thể giải quyết từ trong gốc rễ thuộc linh và khi thuộc linh của chúng ta có một sự mạnh mẽ đủ thì những cái điều ở trong thuộc thể nó sẽ được giải quyết theo Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm theo nguyên tắc của Chúa để chúng ta phá vỡ sự kìm kẹp của nghèo đói và nợ nần đó là chúng ta phải phó thác bản thân, tài chính, gia đình và cuộc sống của chúng ta cho Chúa Giêsu Christ. Trước khi biết Chúa thì chúng ta đã trao phó cuộc đời của chúng ta, công ăn việc làm, tài chánh của chúng ta cho ma quỷ hoặc là cho những thần hư không ở trong thế gian này. Chúng ta đi chùa, chúng ta vái lạy rất là nhiều nơi và chúng ta đã trao phó cuộc đời của mình, tương lai sự nghiệp của chúng ta cho những vị thần đó mà không biết rằng là chúng ta đang chúng ta đã trao cái điều đó cho ma quỷ. Và sau khi mà chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta quên mất đi những lời khấn hứa, những cái lời giao ước mà chúng ta đã từng kết giao với ma quỷ và thế giới tối tâm trước đây. Và cuộc đời của chúng ta theo Chúa nhưng mà chúng ta cứ bị ma quỷ nó trì kéo, nó lôi kéo chúng ta lại. Và chúng ta dâng cho Chúa nhưng mà chúng ta cảm nhận có một cái gì đó nó lôi chúng ta lại, nó khiến cho chúng ta không thể theo Chúa được. Quý mà chị em ơi chúng ta phải nhớ lại Có những cái bùa chú tà thuật nào Hoặc là có những cái sự uh, tà thuật Hoặc là những cái lời khấn vái giao ước nào Mà chúng ta từng kết lập với lại chùa chiền miếu màu trước đây Hoặc là có những cái lời của thầy bói Hoặc là tử vi, cầu cơ, đồng cốt Nó cột trói đời sống và công việc của chúng ta Đó là những con đường tắt để có thể làm giàu nhanh chóng nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà một người rơi vào trong cái chỗ nhờ cậy tà thuật thì người đó sẽ không thể nào làm giàu một cách nhanh chóng và lâu dài được quý mài che. Có thể nhờ cậy tà thuật nó cho người ta trúng số hoặc là cho người ta có sự nghiệp ngay lập tức. Nhưng sau đó một thời gian nó sẽ lấy lại quý mài che. À, cho nên chúng ta là con cây Chúa, chúng ta đừng bao giờ tìm cái con đường tắt để chúng ta trở nên giàu có nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta cần phải làm giàu một cách ngay thẳng và công chính. Đừng làm giàu bất chính. Đừng tìm cách để chúng ta uh, lương lẹo ở trong tài chánh hoặc là chúng ta lừa gạt ai đó để chúng ta có tiền bạc. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta cần phải trao dân cho Chúa đời sống và tài chánh của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm để chúng ta được giải thoát khỏi nợ nần đó là dâng cái tài chánh của chúng ta. Cho dù là bây giờ nó đang nợ vài tỷ nhưng mà chúng ta hãy trao dân nó cho Chúa Ở trong thi thiên đoạn thứ 55 câu số 22 chép rằng là hãy trao cái nặng ngươi cho Đức giê va Ngài sẽ nâng đỡ ngươi Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng độc Như vậy thì khi chúng ta trao gánh nặng của chúng ta cho Chúa Thì Ngài sẽ có sự nâng đỡ chúng ta Đối với một người biết bơi thì Người đó sẽ không bao giờ nhảy xuống nước và quơ quào lung tung cả nhưng mà người đó sẽ tìm cách để cho lực đẩy Archimedes của nước nó sẽ đẩy mình lên người biết bơi khác với người không biết bơi ở chỗ đó là người biết bơi họ không bao giờ họ quơ quào lung tung cả họ có một cái sự buông lỏng và họ để cho lực đẩy của nước đẩy họ lên như vậy thì một người biết tin cậy Chúa, một người biết nhờ cậy Ngài thì người đó sẽ trao gánh nặng của mình cho Chúa và để cho quyền năng của Chúa nâng đỡ mình lên. Để mình không có chết đuối ở trong một cái đống lo lắng sợ hãi, bất an Và lời của Chúa hứa rằng là Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động Cảm ơn Chúa Như vậy thì những cái điều mà à, chúng ta vừa mới nghe Nó giúp cho chúng ta hiểu được một điều rằng là Cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm đó là mình phải nhờ cậy Chúa nếu quý vị chưa tin Chúa, quý vị ơi hãy khôn ngoan để mau mau tin Chúa và trao dân cuộc đời của mình, trao dân gánh nặng ờ, trong đó có tài chánh của chúng ta, nợ nần của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ lo lắng và chăm sóc cho mọi nhu cầu của chúng ta. <clears throat> Điều thứ hai chúng ta cần phải làm để chúng ta thoát khỏi nợ nần tài chánh đó là chúng ta hãy trung thực tuyệt đối với chính bản thân mình và trước mặt Chúa về những lỗi lầm đã gây ra vấn đề nợ nần của bạn dù là trong quá khứ hay là hiện tại. Chúng ta cần phải biết được nguyên nhân nào đã khiến cho chúng ta rơi vào trong cái chỗ nợ nần đó. Có người vì cớ uh, đỏ đen, cờ bạc, rượu chè, hút sách mà rơi vào trong chỗ nợ nần. Có người thì vì cớ đồ bóng đá, đá gà, số đề và những hình thức đỏ đen khác cũng rơi vào trong nợ nần. Nhưng mà để chúng ta thoát khỏi những rắc rối nợ nần này thì chúng ta cần phải biết những nguyên nhân nào là nút thắt đã đưa chúng ta đến với chỗ nợ nần đó và ăn năn từ bỏ những tội lỗi đó. Châm ngôn đoạn 15 câu 10, uh, ờ, ờ, ngôn đoạn 15 câu 6 chép rằng là nhà của người công bình có nhiều báu vật, nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem đến rối loạn cho họ. Quý vị thấy không ạ? À? Hoa lời của kẻ gian ác chỉ đem đến rối loạn cho họ thôi. Ở trong trong ngôn đoạn 15 câu 27 chép rằng là Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống Vậy thì có những cái lời phi nghĩa hoặc là có những cái hoa lời của kẻ ác Con đường gian tà đó Nó sẽ gây những cái sự rối loạn và bất an Thậm chí là nợ nần đến cho chúng ta Chưa bao giờ có một người nào đánh bài hoặc là chơi cờ bạc đỏ đen Mà giàu có cả quý mài trang cho nên người thế gian họ không biết Chúa Nhưng mà họ vẫn biết rằng là cờ bạc là bác của thằng Bần Là ông nội của ông khổ cho nên quý vị ơi đừng bao giờ Đừng bao giờ dính vào trong những cờ bạc đỏ đen Đá gà à, Tôi có nói chuyện với một người à, anh em Bây giờ đã hầu về Chúa và phục vụ Chúa rất được ơn của Chúa Người anh em này nói với tôi rằng một sư biết không Ngày trước á anh là một ngày kiếm được à, là là 100 triệu như chơi và cứ có tiền á là đi đá gà đá một lần 5 triệu có lần thì tới 50 triệu mà đá rất là máu lửa và đá đến nỗi mà vợ con là bỏ bê ở nhà không có quan tâm đến vợ con luôn tôi nói ôi sao lạ vậy tôi thấy hai con gà nó bình thường tôi nhìn là tôi thèm gà ri chứ tôi đâu có thèm đá gà đâu mà sao anh lại là, mê dữ vậy anh nó nói rằng một sư biết không cái người mê đá gà đó giống như nó có cái linh vậy đó cứ nhìn cái con gà là là thấy là là nó nó nó hấp dẫn và chỉ muốn kiếm tiền qua cái con gà đó mà thôi Ngủ cũng thấy đá gà mà mà thức cũng thấy đá gà Đi đâu cũng thấy đá gà hết Và gia đình bắt đầu đi vào trong cái chỗ nợ nần túng thiếu Tạ ơn Chúa khi mà người anh em này đến với hội thánh của Chúa ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình Thì quyền năng của Chúa đã tác động và Chúa ngày giải phóng người anh em này Người anh em này ra khỏi tất cả những cái à, đỏ đen đó à, Tôi xin phép tôi uống miếng nước để cái cổ họng nó không có bị à, khang nữa Tại vì nãy có uống một chút cà phê Như vậy thì chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân sa sút từ đâu. Cái điều gì khiến cho cái túi tài chánh của chúng ta bị lũng quý mà chị Và từ đó chúng ta có thể may lại, vá lại trong ơn của Chúa. Khải Nguyên đoạn số 2 câu 5 chép rằng là Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi Nếu ngươi không ăn năn Thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó sai đoạn 55 câu 7 chép rằng là cái ác khá bỏ được mình Người bất nghĩa khá bỏ cái ý tưởng Hãy trở lại cùng Đức Giê va Ngài sẽ thương xót cho Hãy đến cùng Đức, Đức Chúa Trời chúng ta Vì Ngài tha thứ dồi dào Hãy đến gần với Chúa quý mài cho em Hãy đến gần với Chúa Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi con bế tắc quá rồi Xin hãy giúp đỡ con Nhưng mà trước khi chúng ta được Chúa Ngài giúp đỡ Được Chúa thay đổi số phận của chúng ta Chúng ta cần phải ăn năn và từ bỏ những cái tội lỗi những thói quen xấu cũ ở trong đời sống của chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không thể nhậm lời một người có tội được quý vị Chúa Ngài chỉ có thể nhậm lời của người đã ăn năn tội lỗi của mình một cách thật tâm à, Cho nên chỉ có Chúa là đã biết được tấm lòng của quý vị Chúa biết được sự ăn năn thống hối thật của quý vị Và Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ cứu vớt và thay đổi đời sống của chúng ta Amen Cảm ơn Chúa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 và khi chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, làm theo lời của Chúa thì chúng ta xây bên tả, bên hữu, làm việc gì đi chăng nữa, làm nghề tay phải hay là nghề tay trái thì chúng ta đều được phước và thịnh vượng. Amen. Dù là chúng ta được trả công hay là chúng ta bị người ta ăn chặn tiền lương của chúng ta thì chúng ta vẫn là người được phước của Chúa khi chúng ta có lời của Chúa. Quý vị nhớ câu chuyện của Gia Cốp không? Khi Gia Cốp làm công ở trong nhà của La Bang thì Gia Cốp đã nói với La Ban cậu của mình rằng là cậu đã à, lừa tiền công thay đổi công giá của con 10 lần tức là giảm cái công giá đó quý vị giảm lương đó giảm 10 lần luôn nhưng mà tuy giảm 10 lần thay đổi 10 lần như vậy nhưng mà Gia Cốp đến cuối cùng vẫn là người giàu có và được phước cho nên khi chúng ta có lời của Chúa đó quý vị Thì đời sống của chúng ta sẽ được phước ở trong mọi sự quý vị ơi nó lạ lắm quý vị Bây giờ nếu chúng ta nhìn lại cái, cái chặng đường quá khứ mà chúng ta trải qua quý vị Có thể một số quý vị sẽ cảm thấy biết ơn Chúa bởi vì Cuộc đời của mình quá lạ lùng Chúa tiếp trợ quá lạ lùng đúng không ạ Lương thì không bao nhiêu hết Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền con, tiền đủ thứ tiền hết Vậy đó mà Chúa vẫn trang trải đủ hết cho chúng ta Bởi vì cơ có lời của Chúa quý mài cha Cho nên dù bận thế nào chăng nữa Chúng ta hãy nhớ đầu tư thời gian vào lời của Chúa và nếu chúng ta bận quá, chúng ta hãy cố gắng suy gẫm lời của Ngài. Hãy nhớ đến lời của Chúa và trò chuyện với lời của Ngài ở trong mọi nơi, mọi lúc. Esai đoạn 25 câu 4 lời của Chúa hứa như thế này: Vì Ngài là nơi bình vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Vậy thì chỉ có Chúa và lời của Ngài là nơi bình vững cho chúng ta, là đồn lũy cho chúng ta trong những lúc thiếu thốn khó khăn. Dạ. Bất cứ khi nào quý vị cảm thấy không chịu nổi nữa, quý vị ơi hãy tìm đến lời của Chúa. Hãy tìm đến lời của Chúa. Tôi thấy ngày hôm nay con cái Chúa có thời gian để nghe một sư này, một sư kia giảng nhiều lắm. Đọc sách bồi linh thì nhiều lắm, nhưng mà lại quên mất thời gian để đọc cái cuốn này. Quý vị ơi, nghe lời Chúa từ một sư này, một sư kia giảng, điều rất là tốt. Chúng ta đọc thêm sách Bồi Linh là tốt Nhưng mà cái điều tốt nhất đó là chúng ta cần phải đọc lời của Chúa quý mài chị em Đây chính là thức ăn cho linh hồn của chúng ta thật sự đây này Cho nên quý vị ơi hãy dành thời gian ở lại với lời của Chúa Tôi luôn tập thói quen để trước khi ngủ tôi đọc Kinh Thánh ở trên điện thoại của tôi hoặc là khi tôi đi đâu tôi cũng đều có thời gian để tôi lướt và tôi xem cái phần mềm đọc kinh thánh ở trên điện thoại của tôi hoặc là khi tôi ở nhà thì tôi có thể mở Kinh Thánh ra, tôi có thể đọc và tôi có thể cầu nguyện theo lời của Chúa. Và đó là bí quyết mà mỗi một người thành công đều phải có quý mài chèm. Điều tiếp theo, điều ờ, thứ ờ, tư đó là hãy siêng năng và chịu khó làm việc. À đây là điều rất là quan trọng quý vị. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện xin Chúa Ngài cứu con ra khỏi nợ nần nhưng mà chúng ta không có nghề nghiệp, không có một cái cần câu cho đời sống của mình thì Chúa cũng không thể cứu nổi chúng ta. Cô Đôi Xe đoạn 3 câu 23 chép rằng là hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta. Quý vị thấy không Chúa ngài khích lệ chúng ta là chúng ta làm việc và khi chúng ta làm việc chúng ta phải hết lòng mà làm và khi chúng ta nhiệt thành chúng ta làm việc thì Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Tôi nhớ cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 17 câu 27 khi mà Chúa Giêsu bị những người à, Pharisee và những thầy thu thuế họ thu thuế đền thờ. Và lúc đó là quỷ của quỷ của các môn đồ Chúa Giêsu là không có tiền nữa. Và các môn đồ hỏi Chúa bây giờ mình phải làm sao Chúa? Và Chúa Ngài nói rằng là bây giờ con ra biển đi. Ha, con ra biển con câu cá và bắt lấy con cá nào mà dính câu trước hết á, banh miệng con cá đó ra sẽ thấy một đồng bạc ở trong đó. Và hãy lấy đồng bạc đó để mà đem nộp thuế cho ta với người <clears throat> Quý vị hãy cùng suy gẫm với tôi điều này Chúa Ngài kêu phi rơ ra biển câu cá đúng không? Và phi rơ là một ngư phủ chuyên nghiệp Ông biết rằng ông không thể nào câu cá nếu không có cần câu Như vậy thì để bắt được con cá đó Phi rơ phải có cần câu Thì phi rơ mới bắt được đúng không ạ? Không ai là người bắt cá chuyên nghiệp mà lại nhảy xuống nước để mà chụp cái con cá mà mình bắt. Nhưng mà người đó cần phải có thứ nhất là cần câu, hai là lưới và ba là những thiết bị khác để mình có thể bắt cá. Như vậy thì khi quý vị gặp nợ nần tài chánh, quý vị không thể nào cứ kia ngang cầu nguyện và cứ la khóc với Chúa mỗi ngày xin Chúa cái đem tiền bạc tài chánh để cho con. Không quý vị ơi, cái đó chỉ là một thời gian ngắn thôi. Còn cái phần còn lại dài lâu á quý vị thì chúng ta cần phải có cái cần câu để qua đó Chúa Ngài sẽ đem cá đến cho chúng ta. Nếu quý vị không có nghề ngỗng, không có công an việc làm gì hết Thì tôi xin chia buồn quý vị Cái sự cầu nguyện của các mục sư trên thế giới ngày hôm nay Không thể cứu quý vị ra khỏi nợ nần tài chính được Quý vị cần phải có một cần câu Dù là cần câu đó lớn hay nhỏ không cần biết Quý vị phải có cần câu và có thể tôi hình dung rằng là khi câu ờ, khi mà phi rơ ngồi đây câu cá à, ông để cái cần câu đây ông câu cá ông ngồi ông chờ khoảng 15 phút không thấy cá và thế là ông ông ngồi đó hoài đúng không không một người câu cá chuyên nghiệp sẽ dời qua chỗ khác qua chỗ này à chờ thêm 50 phút nữa không thấy thì lại tiếp tục qua chỗ khác tôi không biết rằng là phi rơ ông câu cá bao lâu nhưng mà cái thánh nói rằng là trong ngày hôm đó là Phi-rơ có tiền để mà đóng thuế cho Chúa Giêsu và cho ông. Như vậy thì Phi-rơ ông đã biết thay đổi cái vị trí để có thể câu cá được. Và ông biết được chỗ nào có cá hay không. Quý vị ơi có thể vì cớ nợ nần cho nên cái công việc của quý vị ở tại địa phương quý vị không thể phát triển được. Không ai giao dịch, không ai làm ăn quý vị được hết. Bởi vì quý vị mất uy tín rồi. Nhưng quý vị ơi, hãy đi qua chỗ khác, qua thành phố khác, qua cái cái cái đất nước khác để chúng ta làm việc sinh sống cùng với cái cần câu đó của mình chắc chắn quý vị sẽ có cá quý vị sẽ được phước amen mà nhân đây thì tôi cũng khích lệ những bạn trẻ thanh niên rằng là chúng ta cần phải có một tâm tình và một tấm lòng chịu học hỏi và hãy dành thời gian và tuổi trẻ của mình để học một cái nghề để qua đó chúng ta có thể tồn tại và cứu sống chính mình và gia đình của mình khi gặp những khó khăn sau này còn những thanh niên chẳng có nghề ngỗng gì hết Nói bây giờ em chỉ đi hầu vị Chúa thôi Nhưng quý vị ơi, quý vị biết rằng là trong hội thánh Ngô Tuần Rê Ma Không có một người mục sư nào đang hầu vị Chúa Mà lại không có một cái nghề nào hết Dẫu rằng chúng tôi là những người hầu vị Chúa Tự nguyện toàn thời gian không có đi làm gì hết Nhưng mà chúng tôi vẫn có những cái kỹ năng cần thiết Nếu mà bí bách quá chúng tôi vẫn có thể kiếm tiền được Quý vị có thể nghĩ rằng là Chúa Giêsu ngài chỉ sử dụng những con người hèn hạ, những người nghèo khổ, những người đánh cá. nhưng Quý vị biết rằng là một ngày phi rơ có thể kiếm được rất là nhiều tiền qua cái nghề đánh cá của ông đó. Cho nên là thanh niên của Chúa chúng ta cần phải học nghề. Học nghề nha quý vị nghe, phải có nghề ngỗng đàng hoàng. Phải dành thời gian tuổi trẻ của mình để học một cái nghề nào đó. Và qua đó Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Rồi điều thứ năm Đó là chúng ta đừng bao giờ giao kết làm ăn kinh doanh với những con người gian ác và không lương thiện Bởi vì nếu chúng ta làm ăn với họ thì công việc làm ăn của chúng ta sau này sẽ bị thất bại Wow, đây là một điều hoàn toàn mới lạ đúng không? Ở trong sự ký thứ nhì đoạn 20 câu 35 cho đến 37 có nói về việc vua Josaphat là vua Juda kết giao với vua Israel là Achasir Vua Ajaxia ăn ở rất là gian ác và khi mà hai vua này hội hiệp cùng nhau đang đóng tàu vượt đi Tarisi, họ đóng tàu tại Esion Gebe. Khi ấy, Eliezer con trai Dodava ở Maresa nói tiên tri về vua Josaphat mà rằng bởi vì vua kết giao với Achasia nên Đức Giê-va đã quỷ phá công việc vua, những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Tarisi được. Vua Josaphat trước đây là một vị vua đầy ơn của Chúa. Ông đã từng ngợi khen Chúa và Chúa đã giải cứu cho dân Israel ra khỏi kẻ thù nghịch đông đảo. Chúa đã đặt phục binh và Chúa giải cứu dân Israel rất là tuyệt vời. Và vua Josaphat là một vị vua tin kính Chúa, kính sợ Chúa và kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó, hoặc là ông bị ờ, khó khăn về tài chính và thế là ông đã kết giao với vua Achasia là vua Israel ở phương Bắc. Và ông vua này lại rất độc ác Tôi không biết là độc ác như thế nào Có thể là thờ cúng anh tượng Có thể là ủng hộ cho việc phá thai ủng hộ cho đồng tính lý ái ủng hộ cho những cái tội lỗi gian ác khác và hai vị vua này đã có sự kết giao với nhau và họ đã cùng nhau để lập ra một cái hợp tác xã tàu thủy để mà đi Tarisi Tarisi hiện tại nó là một thành phố rất là nổi tiếng ở tại Tây Ban Nha à đây là một dịch vụ uh, đường thủy uh, theo kiểu mà du lịch và buôn buôn bán uh, ngoại thương đó có thể có rất là nhiều tiền nhưng mà cái việc này không đẹp lòng Chúa và Chúa đã quỷ phá những cái tàu đó bị bể nát ra quý vị ơi nếu quý vị muốn làm ăn kinh doanh thành công và phát đạt thật sự trong ơn của Chúa quý vị phải tránh xa ra những con người có sự gian ác tôi không nói quý vị tránh xa khỏi những tội nhân Tại vì tội nhân thì ở thế gian này không tin Chúa là tội nhân hết rồi Nhưng có những con người gian ác Tức là những con người họ có những cái lối sống gian xảo, gian manh, lương lẹo Có thể tôi ví dụ như thế này Một người chủ họ lúc nào cũng chỉ uh, Đến đến cái ngày mà mà phát lương cho công nhân đúng quý vị Họ cứ sáng biết Tức là thay vì trả cho công nhân là 7 triệu một tháng Nhưng mà họ sáng mất còn 6 triệu thôi một triệu họ nói rằng tháng sau tao đưa cho mày nhưng mà tháng sau thì cũng không không đưa nữa quý vị hỏi ra tại sao không không trả cho tôi tại vì uh, công ty thế này thế kia uh, phải chi phí rất là nhiều rồi người này cái giúp đỡ cho anh mà bây giờ anh lại lại lại, lại, lại đòi chúng ta một triệu quý vị ơi đó là những con người ăn ở gian ác hãy nhìn cái cách mà họ cư xử với là những người cùng làm việc với họ mà qua vấn đề tài chính họ không ngay thẳng không minh bạch Chúng ta đừng bao giờ làm ăn với những người như vậy Bởi vì nếu chúng ta làm ăn thì chúng ta sẽ thất bại đó quý vị Thi Thiên đoạn 1 câu 1 cho câu 3 chép rằng là Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ Chẳng đứng trong đường tội nhân Không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức giê va Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước Xanh bông trái theo thời tiết Lá nó cũng chẳng tàn héo Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng Quý vị thấy không? Lời của Chúa nói rằng khi chúng ta ngồi đúng chỗ Chúng ta chơi đúng người Chúng ta làm ăn với đúng đối tượng Chúng ta sẽ được phước Mọi sự đều sẽ được phước hết quý vị Cho nên cái công việc nào quý vị cảm thấy bế tắc khó khăn quý vị ơi Có thể chúng ta đang ngồi không đúng chỗ <clears throat> Điều thứ sáu đó là chúng ta cần phải cầu xin sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để có được sự thành công vững chắc ở trong mọi công việc. Sự khôn ngoan là điều cần nhất cho một con người muốn sống thành công và giàu có ở trên đất này. Trong ngôn đoạn 4 câu 7 chép rằng là sự khôn ngoan là điều cần nhất Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng Chúa nói rằng là, là không phải là tiền bạc là điều cần nhất Không phải là sự giàu có là điều cần nhất Không phải là mạng sống là điều cần nhất Không phải là sức khỏe là điều cần nhất Nhưng mà cái sự khôn ngoan mới là điều cần nhất Một người khôn ngoan sẽ luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho chính mình Ở trong mọi sự Dù là người đó hầu vị Chúa hay là đang đi làm ở trong thế gian này người đó luôn luôn có một tấm lòng siêng năng và hăng hái ở trong tất cả mọi cơ hội mà Chúa đem đến. <clears throat> Khi chúng ta được sinh ra ở trong trời đất này, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy luôn luôn khao khát, ao ước trở thành một con người làm việc lớn cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Tại sao tôi khích lệ điều này? Tại vì nếu chúng ta chỉ là một người nhỏ hèn ở trong thế gian này thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta sẽ rất là khổ. Tại sao vậy? Con người của chúng ta đầy dậy những lỗi lầm Đúng không? Và khi mà chúng ta chưa thành công Chúng ta chỉ là một người nghèo hèn ăn mặc rách rưới đó quý vị Thì cho dù chúng ta có nói như thế nào Chúng ta khôn ngoan thế nào Chúng ta có giảng hay thế nào chăng nữa Thì người ta cũng không thèm nghe chúng ta Mọi lời nói mà việc làm của chúng ta Đối với người khác á, Nó chỉ là cái thứ không có đáng giá gì hết Nhưng khi quý vị thành công Quý vị giàu có khi quý vị đã được Chúa ban phước cho có cơ ngơi sự nghiệp ổn định dù là cái ho của quý vị thôi người ta cũng sẽ like đúng không ngay cả cái khóc của quý vị thôi người ta cũng sẽ rất là thích trấn thành đấy quý vị thấy không nó chỉ cần khóc một cái thôi là cái việt nam này cái showbiz nó đảo lộn hết bao nhiêu người số số quý vị khóc được giống như trấn thành mà mà người ta để ý ở đây tôi không nói quý vị rằng là mình phải mong muốn giống ai đó nhưng tôi đang nói một cái sự thật đó là quý vị ơi hãy cầu nguyện với Chúa Chúa ơi con không muốn bị gia đình của con coi thường con nữa con không muốn cuộc đời con đi đâu ai cũng ghẻ lạnh nhưng mà nếu Chúa ngày chọn con như là một Lazarus của Chúa Con mỗi ngày con chỉ nhìn cái miệng của cái người nhà giàu đó ăn mỗi ngày có ước mà không cho ai không không ai cho con ăn hết con chỉ có ghẻ lỡ chó đến liếm ghẻ con đó chúa chọn con là người đó đó chúa ơi con cũng sẵn sàng nhưng nếu chúa không chọn quý vị thì quý vị ơi đừng bao giờ giống như Lazarus hãy sống như những Joseph của chúa hãy sống như những Daniel của chúa hãy sống như là những hoàng tử của đức chúa trời amen, hãy cầu nguyện xin chúa ngày gỡ cho chúng ta những cái nợ nần quý vị để chúng ta không còn xấu hổ với ai hết và khi chúng ta được phước như vậy thì lời nói của chúng ta, sự làm chứng của chúng ta sẽ được nhiều người tôn trọng. Người ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào. Còn nếu chúng ta nợ nần đó, chúng ta mở miệng ra, chúng ta làm chứng cho người ta, người ta sẽ nói rằng Ô Đức Chúa Trời của anh chị hả? Thua ông Phật của tôi, tôi chỉ cần giái dài 3 tiếng thôi là ông cho tôi trúng số chiều nay. Nhưng mà nếu quý vị được phước của Chúa, những lời làm chứng quý vị người ta sẽ tôn trọng người ta sẽ lắng nghe <clears throat> Nếu không khôn ngoan, một người sẽ không thể thành công và giàu có một cách dài lâu. Nếu có sự khôn ngoan từ một người tay trắng và nghèo khó, người đó có thể trở thành một đại gia chỉ sau một thời gian. Còn nếu thiếu sự khôn ngoan thì cho dù là một đại gia giàu có, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi, người ấy cũng có thể mất đi hết tất cả mọi sự vì thiếu hiểu biết. Như vậy để có sự khôn ngoan thật thì con người chúng ta cần phải học kính sợ Chúa bởi vì kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan trong ngôn đại 9 câu 10. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan này không phải là sự khôn ngoan của đời nhưng mà đây là sự khôn ngoan của trời. Ở trong sách Gia Cơ có nói về một loại khôn ngoan mà nó trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ nhu mì khiêm nhường và tất cả những cái đức tính tốt lành nhất của Chúa Giêsu đều ở trong sự khôn ngoan đó. Còn sự khôn ngoan của đời đó quý vị Người ta đấu đá tranh giành Ghen tị giật dọc lẫn nhau để có được Cái địa vị hoặc là tiền bạc của cải Cái đó là sự khôn ngoan đến từ ma quỷ và đến từ đất Còn cái chúa chúng ta không có tài lanh quý mà chị em Nhưng mà con cái chúa chúng ta cần phải khôn ngoan thật Khôn và phải ngoan Chứ không phải là khôn theo kiểu mà khôn ranh hoặc là khôn lõi à, Tiếng Việt của chúng ta rất là hay quý mà chị em Cái tiếng Hán Việt đó quý vị Mỗi từ đều có ý nghĩa hết Khôn là phải ngoan có những người họ khôn nhưng họ không ngoan Khôn nhưng mà moi móc tiền bạc Thâm lạm tài sản nhà nước Nhưng mà khi có chức có quyền rồi Một thời gian ờ, thấy có vẻ ổn định rồi đó Nhưng mà thế là bị đốt lò Đốt vô trong lửa, lò luôn Cái đó không phải là khôn ngoan Đó là khôn hư, đó là khôn lõi Chúa Ngài không bao giờ cho phép một người nào giàu có theo cách như vậy cả. Rồi thứ bảy đó là chúng ta cần phải sống một lối sống à, chúng ta cần phải có một lối sống tiết kiệm và khôn ngoan nhìn thấy xa để mình có thể tích trữ những của cải mà Chúa ban phước chúng ta ở trong thời gian hiện tại. Hãy tránh lối sống tiêu xài, hoang phí, vượt quá khả năng, shopping quá độ, văn hóa tiết kiệm kém, quản lý tiền bạc kém. Quý mài cha em ơi, khi Joseph giải mộng cho vua Pharaoh, thì Joseph nhìn thấy trước rằng là sẽ có 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. Trong 7 năm được mùa đó, Joseph đã đưa ra một chiến lược rất là tuyệt vời cho Pharaoh. Đó là trong 7 năm được mùa đó, chúng ta phải tích trữ tất cả những hoa lợi, những cái mùa màng mà chúng ta có được, chúng ta cần phải tích trữ trong những cái kho tàng. Và khi mình tích trữ như vậy đó, thì 7 năm sau là 7 năm đói kém thất mùa, chúng ta sẽ lấy những của cải, những hoa lợi ra để chúng ta có cái mà ăn. Ông vua Pharaoh ông nghe dạ, ông nghe nghe Joseph nói như vậy, Ông cảm thấy wow tuyệt vời quá Con người này phải nói là xuất sắc Bởi vì sao Nhìn thấy được cái tương lai Thấy được cái chiến lược để mình có thể tồn tại và phát triển Ngày hôm nay có nhiều con cây chúa khi mà mình ở trong 7 năm được mùa đối với vị Chúng ta ăn xài xả láng à, Chúng ta không có tích trữ, chúng ta không có lên kế hoạch Chúng ta không có một cái chiến lược để chúng ta có thể dùng của cải đó như thế nào để làm lợi ra Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta thất bại thật sự quý ông bà chị em <clears throat> chúng ta cần phải có một cái nhìn xa hơn không phải là mình hạ tiện không phải là mình ờ, sống theo kiểu ký bo nhưng mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan biết được mảnh đất nào tốt để chúng ta gieo và mảnh đất nào không tốt chúng ta cần phải tránh hãy tránh cái việc vung tay quá tráng nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa về những điều của cải mà Chúa ban cho chúng ta quý mài chị bởi vì khi mà Chúa trao cho chúng ta một cái gì đó thì Chúa ngài luôn luôn mong muốn đòi lại cái phước hạnh mà chúng ta có được qua cái điều đó <clears throat> hãy tránh những cái thói quen xấu nhưng mà hãy tạo lập một thói quen tốt cho đời sống của mình thói quen tốt sẽ khiến cho một người giàu có thịnh vượng và một trong những thói quen tốt để khiến cho một người giàu có thịnh vượng đó là chúng ta cần phải tập dân hiến một phần mười cho Đức Chúa Trời. Giống như Gia cướp trong thời của ông, khi mà ông đã kinh nghiệm Chúa tại bê tên thì ông đã khấn vái với Đức Chúa Trời như thế này. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi thì Đức Giê Va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Sách Ký đoạn 28 câu 20 cho đến 22. Như vậy thì Gia Cốp ông đã có một sự khấn nguyện với Đức Chúa Trời. Đó là nếu Chúa ở cùng với ông và Chúa ban phước cho ông. Và cuộc đời của ông sau này ông sẽ trở thành một người đại gia, một người giàu có theo lời hứa của Chúa. Thì ông sẽ nộp lại cho Chúa. Ông sẽ dâng hiến cho Chúa một phần mười mọi của cải mà Chúa sẽ ban cho ông. Wow. Mọi của cải với quý vị nghe tức là mọi tài sản, bất động sản hay là gì đó. Ông có được, ông sẽ chích ra một mười để ông dâng hiến cho Chúa. Nếu tài sản quý vị là 10 triệu quý vị có sẵn sàng dâng hiến cho Chúa được 1 ờ, triệu không? Tại vì có người bây giờ chỉ có cái điện thoại di động thôi Thì là tài sản của mình rồi gì nữa 10 triệu Dân đưa Chúa 1 triệu đúng không? Tài sản quý vị nó bây giờ ờ, đường trăm triệu Quý vị dân hiến cho Chúa được 10 triệu không? Bây giờ gia đình cho chúng ta một ờ, mảnh đất trị giá 1 tỷ. Quý vị dân hiến cho Chúa được 100 triệu không? Có người. Rồi bây giờ cho mình mảnh đất là 10 tỷ đi. Ha, 10 tỷ, bây giờ dân hiến được 1 tỷ không nè? Có người amen luôn. Cảm ơn Chúa và bây giờ lên là 100 tỷ ha tự nhiên cái mảnh đất ờ, nhỏ xíu của mình đó bây giờ nó lọt ngay cái chỗ ờ, đất vàng ha trở thành bùng binh chẳng hạn bùng, <laughs> bùng binh là là mất giá rồi à, nó nó rơi ngay chỗ ngã ba lúc mà chưa có quy hoạch đó thì nó nằm ở tuốt trong hẻm đó mà bây giờ quy hoạch xong hết là nó lòi ra mặt tiền ngay ngã ba luôn ngon lành bây giờ lên tới 100 tỷ quý vị có dám dân hiến cho chúa 10 tỷ không Không biết là livestream này có có có thu lại được cái tiếng amen của quý vị không? <laughs> dạ có một số người amen. Nếu mà lên tới một ngàn tỷ có dám dân hiến cho Chúa 100 tỷ không nè? Ừ, bắt đầu bắt đầu con số nó lên nhiều quá rồi ha. Máu lên não nhiều rồi đó. <laughs> Và khi mà Chúa ban phước cho quý vị như vậy đó cái việc mà mua cơ sở vật chất của thánh nó chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không ạ? À? chúng ta sẽ không còn thiếu thốn nữa quý mài cha. Nhưng mà để chúng ta có thể dâng cho Chúa là 10 tỷ hay là chục tỷ như vậy đó quý vị. Nó phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất năm chục ngàn, một trăm ngàn chúng ta phải thắng được quý vị. Mình mà không thắng được cái bóp tiền của mình đó quý vị thì Chúa ngài nói rằng sao mà con thắng được những cái của cải ở trong thế gian này được cái bóp mình nhỏ xíu như vậy thôi mà mình còn không thắng được nó thì làm sao mình có thể chiếm được những căn nhà lớn hoặc là những cơ ngơi sự nghiệp lớn được quý vị và tôi đã học được những bài học này từ khi mà bắt đầu theo phục vụ Chúa có một lần kia tôi nhớ à, <clears throat> một buổi tối nọ tôi với vợ tôi nói chuyện với nhau về tài chánh tình hình tài chánh ở trong gia đình chúng tôi thì không còn gì gọi là để mất hết tại vì không còn đồng xu nào hết và chúng tôi đang bàn bạc về một kế hoạch để mà mình đi làm ờ, làm làm thêm kiếm tiền tại vì tôi có khả năng tiếng Anh tôi có thể dạy tiếng Anh được à, tôi nói chuyện với vợ tôi xong thì tôi cũng cảm thấy buồn mà không phải là tôi buồn vợ tôi mà tôi buồn với chính mình đây vợ tôi nói đúng thật sự bây giờ hầu vị Chúa đâu có cái cái cái cái cái cái, cái, cái lương gì đâu mà mình hầu vị Chúa vì đam mê vì Chúa kêu gọi cảm ơn Chúa là khi tôi cầu nguyện trong đêm đó quý vị Chúa nói với tôi rằng ta chỉ cho phép con nghèo trong vòng 5 phút thôi nhưng mà bây giờ con là nghèo nhất ở trong các mục sư đúng không con là nhỏ nhất ở trong các mục sư đúng không nếu con trung tín đủ ta sẽ ban phước cho con trở thành một người mục sư giàu nhất ở trong các mục sư con thánh lớn nhất ở trong các mục sư con có tin không tôi giật mình tôi nói ồ cảm ơn chúa chúa phán những điều không thể tin được cũng gần đây tôi với vợ tôi cũng đang nói về việc à, tài chính gia đình Sao mà khó khăn quá Rồi tới tôi cầu nguyện với Chúa nữa Và thấy là đêm đó Chúa ngài cho tôi thấy một chim bao Đó là trong chim bao đó tôi mơ thấy mình Đang đi chung xe với lại Trấn Thành và Harry Won Nói chuyện Nói chuyện rất là thân mật giống như bạn từ lâu lắm rồi vậy Khoác vai rồi xong rồi giỡn giống y như là người nhà Sáng hôm sau tôi dậy tôi nói chuyện với vợ tôi Em ơi sao mà tối qua anh mơ thấy mình đi chung với trấn thành với heidi won ủa mình nghèo kiết xác như thế này mà mà mà mà mà mình có thể chơi với những cái hạng người như vậy sao <coughs> bây giờ thì trấn thành với heidi won thì <laughs> ờ, bị mất tiếng là bởi vì có cái cái chuyện của ờ, của họ <coughs> nhưng mà trong cái thời điểm đó cách đây mấy tháng đó quý vị tôi không tin rằng chúa có thể làm những việc lớn cho mình như vậy quý mài chị em ơi khi chúa ban phước rồi quý vị những cái người mà nổi tiếng giàu có đó chỉ là đàn em của mình thôi quý vị có dám tin không khi Chúa ban phước cho Joseph rồi đó ông vua Pharaoh chỉ là đàn em của Joseph thôi ông ông vua Pharaoh nói sao nếu không có người á thì ta và nhà ta cũng không thể nào mới nhấc cái tay lên nổi được không có dơ tay dơ chân lên được đói quý vị ơi nếu không có Joseph của Chúa những người chung quanh và thế giới sẽ không thể nào tồn tại được quý vị Tôi cầu nguyện ở đâu đó trong hội thánh này sẽ có những Joseph của Chúa. <coughs> Amen. <coughs> Hmm. ông mục sư Trương Anh Tuấn này không có hiểu hoàn cảnh của tôi với tôi giờ tôi đang nợ đầy đầu. Nợ mấy tỷ mà ông nói chuyện đâu đâu không à. <coughs> mấy tỷ quý vị chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hiện tại tôi đang chăm sóc cho một người nợ 30 tỷ. Ở đây có ai nợ hơn 30 tỷ không? Giơ tay lên cho tôi biết à. nha <clears throat> dạ chính xác có người hiểu được khi mà tôi đi gặp tôi thăm viếng tôi cầu nguyện cho người này đó quý vị tôi không thể nào công khai cái cái cái cái cái, um, cái chuyến đi của tôi tôi không thể nào báo cho mọi người biết được à, tôi phải uh, rất im lặng bởi vì cái tính mạng của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu mà mình tiết lộ thông tin Cho nên là đôi khi ngay cả lãnh đạo của tôi cũng không biết tôi đi đâu, làm cái gì. Tôi phải giữ im lặng như vậy. Bởi vì người đó cũng nói với tôi rằng một sư vui lòng giữ im lặng bởi vì nó bất lợi cho em và cũng như ngay cho cho ngay cả một sư nữa. Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa ngày có chương trình dành cho người đó. Tàu lớn thì sóng lớn. Đúng không? Còn tàu nhỏ thì sóng nhỏ thôi. Nếu Chúa giúp đỡ được cho người đó và cho người đó vượt qua được 30 tỷ thì cái chuyện mà hội thánh của chúng ta nhóm ở trong cơ ngơi ờ, như thế nào đó thì cái chuyện đó là cái chuyện giống như là sao búng tay thôi đúng không quý ông bà chị em yeah. Dạ. tôi cầu nguyện xin Chúa ngày giấy lên hội thánh của Chúa có những Joseph của Chúa có những Joseph của Chúa nhưng mà để như Joseph đó quý vị không phải chuyện dễ đâu phải bị gọi là tấn công rồi bị chà đạp rồi bị áp lực rất là nhiều quý vị tôi đã gặp những con người mà tin chúa mà họ làm ở trong giới ờ, doanh nhân hoặc là đại gia đó quý vị họ không bao giờ có thời gian để mà ngồi lướt web hoặc là lướt facebook nhưng mà họ rất là bận quý mài treo bận lắm điện thoại này điện thoại kia thậm chí là một cái điện thoại cũng không đủ phải là hai ba cái điện thoại và đi với họ thì nói chuyện là là là mình chỉ nói được vài ba câu thôi rồi còn bao nhiêu thời gian còn lại là họ nói chuyện điện thoại không tại vì rất là nhiều công việc cho nên nếu mà chúng ta ở trong cái mức độ như vậy đó quý vị quý vị cần phải hy sinh chính mình và thay đổi chính mình nhiều hơn nếu ngày hôm nay quý vị còn thời gian đang sáng uống cà phê cùng với gia đình của mình hãy cảm ơn Chúa đối với quý vị bởi vì quý vị ờ, không có phải quá bận nhưng mà những con người mà được Chúa kêu gọi trong cái lĩnh vực như vậy đó Họ không có thời gian để mà ăn sáng Không có thời gian uống cà phê nhàn rỗi đâu Họ rất là bận rộn quý mài cha Cho nên trước khi mà chúng ta cầu nguyện Xin Chúa cho con trở thành một nguồn phước Trở thành đại gia đó Quý vị hãy dám trả giá với Chúa Còn nếu trả giá không được Thì đừng có cầu nguyện, đừng cầu xin Amen, Amen. Nhưng mà hãy cầu xin như thế này Chúa ơi xin Chúa khiến cho đứa con con trở thành đại gia Được không? Được chứ David ông đâu có phải là một đại gia đâu đúng không ạ cái thời của ông á ông sống lây lất ở trong đồng vắng thiếu thốn đủ điều đủ điều hết mình đọc ở trong y thiên mình thấy có những cái đoạn mà ông nói ra là chúa ơi con không còn gì hết chúa ơi khổ quá chúa ơi chúa ơi không à ông khổ lắm luôn á quý mà cha em nhưng mà đến thời của Salomon thì sao giàu dư dật luôn đúng không giàu mà nứt đố đổ vách luôn nhưng mà nhờ có Salomon thì cả thế giới đều khâm phục và khẩu phục Và người ta đã đến tại Jerusalem để mà nhìn thấy cái đền thờ bằng vàng nguy nga tráng lệ của Salomon xây Và người ta bắt đầu cúi đầu trước Đức Chúa Trời của Israel Có thể bây giờ quý vị chỉ là một người rất là tầm thường, vô danh Nhưng mà nếu con cái quý vị nó trở thành một nguồn phước, trở thành một đại gia Thì quý vị cũng sẽ được phước lây qua đời sống của nó Amen Cảm ơn Chúa. Và để chúng ta được trở nên giàu có, bên cạnh sự dân hiến chúng ta cũng phải tập sống rộng rãi và ban cho. Ở trong châm ngôn đoạn 11 có 24 đến 25 chép rằng là có người rải của mình ra lại được nhiều hơn, cũng có người quá keo keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước chính mình sẽ được nước uống. Như vậy thì Chúa nói rằng là cái người rộng rãi thì sẽ được nhận nhiều hơn. Người thế gian có câu đó là sợi lợi trời cho Khi bo thì trời lấy Vậy thì khi chúng ta sống sợi lợi với người khác sợi lợi tức là mình rộng rãi quý vị Hào phóng đó Thì Chúa sẽ đem phước lại đến cho mình Và điều này đã đánh đồng tấm lòng của tôi Để tôi thay đổi lại lối sống của mình Cho dù rằng Gốc bên nội bên ngoài của tôi đó Là ở miền Trung và miền, miền Bắc à, Quý vị biết rằng là người miền Nam á thì sống rất là hào phóng rất là dữ dật đúng không nhưng mà người miền Trung và người miền Bắc á, thì lại có một cái sự nổi tiếng đó là nổi tiếng về tích góp yeah. Dạ. tích góp rất là hay quý vị để ý đi ở thành phố Hồ Chí Minh này nè là không có một cái người miền Nam nào mà làm cái công việc lụm ve chai à, miền Bắc gọi là đồng nát các quý vị đúng không không có người miền Nam nào mà lụm ve chai hết Nhưng mà những người miền Bắc Họ lụm ve chai và họ sống được Họ giàu được quý vị Tôi nói thật đó quý vị để ý đi Người miền Nam mình không có một người nào mà đi lụm ve chai hết á Bởi vì sao người miền Nam mình Không thể sống được bởi vì Những cái đồng xu ít ỏi như vậy Nhưng mà người miền Bắc, người miền Trung họ có thể sống được Tôi nói điều này bởi vì, bởi vì cơ gia đình của tôi là miền Trung, miền Bắc Mẹ tôi gốc miền Bắc, ba tôi gốc miền Trung cho nên khi tôi được sinh ra trong miền Nam này đó quý vị Thì Chúa Ngài phải thay đổi cái tố chất ở trong mình Để mình không có sống tăng tiện đến nỗi mà hà tiện Và tôi bắt đầu tôi sống rộng rãi, tôi sống ban cho Và Chúa thay đổi, thay đổi từng ngày Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta sống theo văn hóa của thiên đàng Amen, văn hóa thiên đàng đó là ban cho Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ban cho đúng không ạ? Chúa ban cho rộng rãi dữ dật luôn Đức Chúa Trời Ngài đã ban chúng ta Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Ngài và mọi phước hạnh của thiên đàng Chúa Ngài đổ xuống trên chúng ta không hà tiện gì hết Ngài ban cho và không trách móc ai hết quý mà chị em Cho nên là con của Chúa chúng ta cũng hãy học cách sống ban cho Và đừng bao giờ chỉ biết tham lam Nhận cho mình mà không nghĩ đến người khác Khi chúng ta sống rộng rãi thì sự phước hạnh của Chúa sẽ đến với chúng ta Amen Thi Thiên đoạn 37 câu 25 26 chép như thế này: Trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày, hàng ngày người thương xót và cho mượn dòng dõi người được phước. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ 8 chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta được giải thoát ra khỏi những gánh nặng nợ nần. À, đó chính là chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Chúng ta không nên làm việc liên tục 7 ngày một tuần nhưng mà chúng ta phải có một thời gian đặc biệt và chất lượng để chúng ta dành riêng cho Chúa, để chúng ta thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa và được nghỉ ngơi trong linh hồn lẫn thể xác. Khi chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật thì chúng ta đang đặt mình vào trong vị trí được ban phước của Chúa. Và qua ngày hôm sau, tức là ngày thứ hai, chúng ta sẽ đầy dẫy phước hạnh của Chúa để có thể bắt tay vào trong công việc của chúng ta và chúng ta sẽ được phước dư dật. Còn nếu chúng ta làm luôn cả ngày Chủ nhật quý mài chị em ơi Chúng ta sẽ không thấy được phước hạnh của thiên đàng đổ xuống cho chúng ta Bởi vì chúng ta đã không đến trong nhà của Chúa Ở trong ngày Chủ nhật à, Cho nên dù bận như thế nào chăng nữa Dù là đặc thù quý vị Đặc thù công việc quý vị là như thế nào chăng nữa Tôi khuyên quý bà chị em trong sự thương xót của Chúa Đó là chúng ta hãy dành thời gian để thờ phượng Chúa Ít nhất là một ngày trong một tuần lễ Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm nhưng phải khuyên bảo nhau và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Điều thứ chín chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải thực hành đức tin trong sự dân hiến cho Chúa. Khi chúng ta dân hiến chúng ta hãy dân ở trong đức tin. Bởi vì nếu chúng ta không dân hiến trong đức tin chúng ta sẽ không thể nào được phước thật sự của Chúa. Trong đêm mà vua Salomon đã dâng cho Đức Chúa Trời một ngàn của Lê Thiêu ở tại Ga được chép ở trong sách sự ký thứ nhất đoạn số 1 câu 6. Thì sau khi ông dân hiến cho Chúa một ngàn của Lê Thiêu tức là một ngàn con bò và một ngàn con chiên. Thì ngay trong chính đêm đó, Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra trong chim bao và ban phước cho ông. <coughs> Quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài lưu ý đến sự dân hiến. Một ngàn con bò nếu mà chúng ta lấy uh, lấy cái giá trị của một con bò bây giờ hiện tại là khoảng chừng 20 triệu đi ha 20 triệu mà nhân cho 1.000 con thì nó ra là khoảng chừng tầm 20 à, tỷ như vậy thì vua Salomo ông đã dâng cho Chúa một của dân 20 tỷ Điều đó ấn tượng với Chúa Và ngay đêm đó Chúa xuất hiện Chúa nói rằng bây giờ con muốn ta ban cho con điều gì Và ông đã ngay lập tức cầu nguyện xin Chúa ban cho mình có sự khôn ngoan và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng bởi vì con cầu xin sự khôn ngoan mà không cầu xin sự giàu có cũng như không xin mạng sống của kẻ thù của con. Bây giờ ta ban cho con luôn cả sự giàu có và những điều kia nữa. Quý mài cho em thấy không ạ? À? Sự dân hiến nó sẽ mở rộng con đường phước hành của chúng ta và khiến chúng ta có thể thăng tiến ở trong vương quốc của Chúa rất là dễ dàng. Trong ngôn đoạn 18 câu 16 chép rằng là của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. À, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa thì Chúa Ngài cũng sẽ có sự đoái xem để chúng ta. Mà dân hiến trong sự nhiệt tâm hết lòng, không phải dân mà có lòng tiếc chú quý vị nghe, nhưng mà dân ở trong sự vui lòng và biết ơn Chúa. Thiên đàng của Chúa sẽ mở rộng để chào đón chúng ta. Và điều cuối cùng, điều thứ 10, đó là mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện lớn tiếng rằng là bạn sẽ không còn mắc nợ nữa và Chúa sẽ đặt để bạn vào trong một vị trí khác phước hạnh hơn. Hãy ghi nhớ và công bố những lời hứa của Kinh Thánh như là Đức Chúa Trời sẽ đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đóng phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng phải lòng lời của Chúa vào. Và khi chúng ta có lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ khai phóng đem đến phước hạnh cho đời sống của chúng ta. À, chỉ có lời của Chúa mở ra những cái cánh cửa, những cái chìa khóa mà chúng ta không thể nào có thể tự mở được quý mà chị em. Đôi khi người ta nói rằng là người tính không bằng trời tính. Rồi có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là đằng sau đó nó có những uẩn khúc mà chúng ta không hiểu được. Nhưng mà chỉ có Chúa là đấng toàn tri và biết được tất cả mọi sự. Khi chúng ta cầu nguyện thì cánh tay của Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho chúng ta. Chứ bản thân chúng ta không thể nào tự mở được quý mà chị em. Cho nên lời của Chúa khích lệ chúng ta là người công bình sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Đức tin đó là chúng ta cần phải cầu nguyện công bố tôi sẽ không còn mắc nợ nữa. Trong năm nay tôi sẽ không còn mắc nợ nữa quý mài chị em. Và tôi sẽ làm chứng rằng là trong 6 ờ, tháng qua thì ờ, ờ, tôi và vợ tôi đã mắc nợ bởi vì cớ chúng tôi đi học một trong một cái trường người thánh. Và tổng chi phí hết của cái khóa học này trong vòng 6 tháng đó là tính lên tới khoảng chừng 60 triệu à, tôi không có chia sẻ với ai nhưng bởi vì cớ chúng tôi đã xong rồi cho nên là chúng tôi chia sẻ làm chứng để tôn danh tôn cao danh của Chúa đó là lúc ban đầu chúng tôi không biết được là chúng tôi sẽ phải tốn rất là nhiều chi phí như vậy à, chúng tôi chỉ nghĩ chắc là cao lắm là mười mấy triệu là cùng nhưng mà khi mà tính tổng hết chi phí lại thì khoảng chừng 60 triệu cho cả hai vợ chồng tức là mỗi người 30 triệu thì Chúng tôi rất áp lực quý mài cho em Mình hầu về Chúa không lương nữa Và tiền đâu Ai giúp đỡ cho mình đâu Ai hỗ trợ cho mình đâu Tôi nói thật quý mài cho em Không phải là mình than Nhưng mà mình đã vượt qua được rồi Cho nên là mình thấy Cái điều này bây giờ nó nhẹ nhàng Nhưng mà lúc đó Mình thật sự rất là áp lực Chúng tôi bán luôn cái xe quay màu đỏ của tôi Với giá 11 triệu <laughs> ờ, Bây giờ 60 triệu mà đắp vô có 11 triệu thôi Nó còn 50 triệu nữa nhưng mà tạ ơn Chúa rằng là cho đến bây giờ Chúa Ngài đã chu cấp từ từ. Tôi chỉ còn thiếu vài triệu thôi. Tạ ơn Chúa. Tôi bây giờ nếu mà nhìn lại cái quãng đường đi qua tôi không biết cái số tiền mấy chục triệu kia đâu. Chúa tiếp trợ cho mình bằng cách nào. Nhưng mà tôi tin một điều rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã có hành động và Chúa cung ứng cho vợ chồng chúng tôi. Tôi đứng đây và tôi có thể nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời có thể giải quyết được cho một vấn nợ của chúng ta. Có người thì nợ ít, có người thì nợ nhiều. Đúng không? Có người thì nợ đời, nhưng mà cũng có người đang nợ lời. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ là những người có thể chinh phục được đỉnh cao kinh tế mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có thể chiếm được cửa thành của quân nghịch. Amen. Amen. Phải chiếm được cửa thành của quân nghịch đó quý mài cho em thì chúng ta mới có thể sống vào trong cái tự và sống vào trong cái cái thành đó để chúng ta có thể cướp chúng ta có thể lấy đi những cái gì mà ma quỷ nó lấy của chúng ta amen tôi cầu nguyện xin chúa giấy lên trong hội thánh của chúa có những doanh nghiệp có những uh, uh, thương nhân để chúng ta có thể tạo công an việc làm cho nhiều con cây chúa khác amen, amen. nhất là những bạn trẻ những thanh niên chúng ta cần phải chụp lấy cơ hội nếu bây giờ chúng ta chưa có công việc chưa có kỹ năng đặc biệt quý vị ơi hãy cầu nguyện xin chúa cho mình có tài chánh để mình có thể học được những cái nghề đang hái ra tiền ngày hôm nay tôi nói cho quý vị nghe có những cái cái cái công việc có những cái nghề quý vị phải bỏ ra ít nhất là 140 triệu để mà mình có thể học được vợ tôi đi làm ở trong một cái công ty ờ, đồ họa thì vợ tôi nói rằng là bây giờ cái ờ, <clears throat> có những cái phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mà một sinh viên đi học ở trong những cái trường quốc tế đó thì họ thu khoảng chừng tầm 140 triệu hoặc là 150 triệu Học xong khoảng chừng 1-2 năm thôi Là có thể một tháng có thể kiếm được vài chục triệu hoặc là 100 triệu bình thường Tôi nghe nó wow Như vậy cái điều này đâu có phải là là khó đâu Mình bỏ ra mình về quê mình bán miếng đất rồi có trăm mấy chục triệu 200 triệu rồi mình đi học Mà thấy là mình thành tài Đơn giản không quý mà cha Một tháng mà kiếm được 100 triệu Một năm mình kiếm được nhiêu Cho nên cái chuyện mà mình mấy trăm triệu lúc ban đầu mình bỏ ra Nó chỉ là rất là nhỏ à, xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa à, có những con người có một cái cái tấm lòng chúng ta dấn thân để chúng ta chinh phục được cánh cổng của tài chánh Amen Tôi cầm đoan quý vị rằng là quý vị sẽ là nguồn phước cho gia đình của mình chứ mình không còn là gánh nặng nữa Amen và bây giờ thì uh, có những cái lời cầu nguyện giải thoát cho những anh chị em nào mà chúng ta đang gặp những nợ nần và tài chánh tôi sẽ à, đọc trước những lời cầu nguyện này quý vị nếu chúng ta cần được giải thoát ra khỏi những gánh nặng nợ nần tài chánh tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy cầu nguyện theo những lời cầu nguyện này và ngay cả những anh chị em nào chúng ta đang coi qua mạng chúng ta cũng có thể cầu nguyện theo những lời này để chính bản thân chúng ta gia đình của chúng ta sẽ được giải thoát ra khỏi những linh của sự nợ nần những linh của sự nghèo thiếu lạy Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Xin hãy giải thoát con khỏi núi nợ này trong danh của Ngài Xin chỉ cho con con đường trả hết những khoản nợ trong đời Xin Ngài hãy xóa đi những nghèo đói và lạc hậu ra khỏi cuộc đời của con trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa hãy đừng để cho con làm nô lệ cho những người cho vay. Nhưng hãy giải cứu con khỏi món nợ ngày hôm nay trong danh Đức Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu con vua David Xin hãy thương xót con và xóa mọi dấu vết nợ nần trong cuộc đời của con. Xin hãy biến đổi sự than khóc của con thành vui mừng và xóa bỏ bao món nợ của con ngày hôm nay trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy nghe tiếng khóc của con và tha thứ cho con vì mọi lựa chọn sai lầm mà trước đây con đã làm. Xin ban cho con sự giải thoát nợ nần vì lòng thương xót của Chúa dành cho con. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin hãy kéo con ra khỏi những bẫy lưới của các khoản nợ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả những lời trách móc và chỉ trích trong cuộc đời của con sẽ chấm dứt ngay trong năm nay. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Con công bố Chúa Giêsu ngài có ân huệ vô hạn và Ngài sẽ xóa mọi khoản nợ trong cuộc đời của con trong danh là Chúa Giêsu. Xin đừng phán xét con bằng đức tin à, bằng thước đo đức tin của con đối với các khoản nợ của con. Nhưng hãy để cho cơn mưa của lòng thương xót của Chúa tuôn đổ vào tấm lòng của con ngày hôm nay trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy thực hiện một phép lạ khác một lần nữa để con có thể trả nợ và quỷ phá tất cả những các khoản nợ của con trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin Ngài hãy chạm vào tấm lòng của những người chủ nợ của con để họ không còn thù địch với con nữa cho đến khi họ nhận lại tiền của họ một cách đầy đủ trong danh Đức Chúa Giêsu. Hỡi Đức Chúa Trời của lòng thương xót, xin để cho các chủ nợ của con được cảm động với lòng thương xót đối với những khoản nợ của con trong danh Đức Chúa Giêsu. Thưa cha con cảm ơn Ngài Vì Ngài giải thoát cho con Khỏi mọi món nợ Trong cuộc đời của con Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen, Amen. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện xin cánh tay của Chúa cùng với quý bà cha em con. Ban phước cho họ trong ngày hôm nay qua lời của Chúa và xin Chúa ngày chạm đến lĩnh vực tài chính của quý bà trẻ con, nhất là những ai chúng con đang gặp khó khăn nợ nần ở trong tài chính. Họ đã phải oan mình và khốn khổ trong những khoản nợ mà không lối thoát. Lấy Chúa Giêsu nơi nào không có lối thoát thì nơi đó có Ngài. Ngài là cánh cửa cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở cửa cho quý mài cho em con để chúng con được ra khỏi nợ nần này qua sự ờ, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, làm theo lời của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở cho chúng con có những cơ hội để chúng con có thể làm ăn và được tiến triển. Chúng con cũng có thể đi đến nơi mà Chúa Ngài muốn chúng con phải đến và tại đó chúng con sẽ được phước, được thành công, được thịnh vượng ở trong danh để Chúa Giêsu Christ. còn cảm ơn Cha, nguyện Chúa được vinh hiển được tôn cao qua lời